người ta nói khi yêu đơn phương sẽ khiến con tim ta thêm tổn thương mà vì sao anh luôn đơn phương vụng về đôi môi không thốt nên lời cô đơn tình yêu anh dấu như lữ khách bước qua thuyền lặng im yêu em bên em như vậy thôi người ta nói khi yêu đơn phương sẽ khiến con tim ta thêm tổn thương và cô đơn luôn đi theo anh từng ai thấu cho trái tim này buông lời tình yêu chưa nói anh cần giấu hết trong lòng kìm nén cảm xúc anh yêu thầm người đơn phương nhớ người